hôm nay <laughs> các bạn ơi Mình sẽ cùng với Sammy Noob Bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chơi một cái trò chơi mini game Có tên là Phong Cận Sinh Tồn trên đầu của Phong Cận Ờ, nghe, nó hơi sai sai không bạn Đây, đây mình sẽ cho bạn xem nè Tại sao mình lại nói là phong cận sinh tồn Ở trên đầu của phong cận thì bạn xem đây Đây, có một cái bạn, bạn nó đã đã xây một cái bức tượng hình phong cận các bạn ơi Đây, đây chính là bức tượng phong cận nè Mình sẽ sẽ, sẽ cho bạn xem nha Mình sẽ nhảy xuống đây cho bạn xem nè Đó, hy sinh cho bạn coi nè, thấy không Đó hy sinh luôn thấy không mình hy sinh cho cho mấy bạn xem luôn thấy không đó đây là một cái bức tường hình phong cận các bạn ơi và hôm nay mình sẽ cùng với sammy bọn mình sẽ cùng nhau à, sinh tồn trên gọi là đầu của phong cận nha bạn đó phong cận sinh tồn ở trên đầu phong cận trời <laughs> nghe nó sai sai bạn ơi <laughs> ok rồi thì à, đầu tiên À mà khoan, trước khi vào game sinh tồn thì tôi phải hỏi Sam nè Sam ơi, tôi đố Sam nhà công việc đầu tiên khi mà chúng ta vào game chúng ta chơi sinh tồn Đó chính là gì? Trời ơi, dẻo là dẻo luôn, đó chỉ là chặt cây đó đúng không đúng chặt không, cây đúng, đúng không? đúng rồi các bạn ơi công việc đầu tiên khi mà chúng ta vào game để chơi sinh tồn công việc đầu tiên sẽ là chặt cây nhưng mà khi các bạn vào trong map của phong cận thì công việc đầu tiên sẽ phải là đi ngủ ok đi ngủ đi ngủ cây á trời đất thui kìa Bà nhìn kìa trời tới thui luôn rồi Ông ông trời xuống xuống núi luôn rồi kìa Chúng ta phải đi ngủ trước hiểu không Ok rồi Thấy không thấy không Công việc đầu tiên khi mà gà vào game ờ, gọi là sinh tồn trên đảo phong cận là phải đi ngủ các bạn hiểu không Không thôi là quái vật xuất xuất hiện là chết á Ok <laughs> Thôi đi ngủ May có hai cái giường luôn không ơi May nếu không ừ. là tôi ngủ với sang rồi rồi, ok, trời sáng rồi nè Ra ngoài xem tôi có quái vật không Ui, ui à, Trời mày, mày, mày Trời ơi, vừa mới nói xong là có quái vật xuất hiện luôn bạn ơi Đó, bạn thấy không, mấy bạn thấy không Mình nói đâu có sai đâu, bạn thấy không đó chỉ cần gọi là chúng ta gọi là để cho trời tối có tí xíu thôi là quái vật sẽ xuất hiện liền luôn đó ok rồi bây giờ à, chúng ta bắt đầu gọi là sinh tồn nha sam ông ơi vậy đây có con gà mắc kẹt vậy thương như nè chờ nó tôi à, gà ơi đừng có rớt à. ui con gà xém nữa tự tử sam ơi mà không sao để tôi giúp cho nó tự tử <laughs> Ủa, nó bay gà nha ô sao sao nó bay chậm chậm chậm vậy ta nó rơi nó rơi chậm chậm rì sao sam ơi coi nè nó rơi chậm ờ, đi à. yên tâm đi một tí nữa rơi xuống nó thì nó nó, nó cũng chết thôi kệ đi ok trời ơi ok rồi bây giờ chúng ta bắt đầu uh, sinh tồn nha sao mà tôi nhảy lên không được vậy Ê. xong gà thế sao? Ủa sao nhảy lên được ta khó quá ta ơi thần thú ở đâu à, đó rơi không rồi sao đi xuống dưới đây ok rồi bây giờ <laughs> bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là sinh tồn nha thì công việc đầu tiên chúng ta không phải là chặt cây đâu mà chúng ta phải phải đào cục đất này lên nè đây mình cho sam coi nè đó đào cục đất lên là bên dưới nó sẽ có một cái rương đó thấy không mở cái rương ra trong cái rương này sẽ có những cái bộ dụng cụ để chúng ta sinh tồn nè đó thấy không mình sẽ lấy nha ok bây giờ xuống dưới cây bên đây mình sẽ đặt cái cây bên dưới đây luôn đó chúng ta phải đặt hết tất cả những cây luôn nha các bạn nha cây nào cũng đặt hết bởi vì các bạn biết sao không bởi vì là ở bên dưới gốc cây của nó chắc chắn sẽ có một cái rương đó thấy không mình nói có sai đâu bạn thấy không bên dưới chắc chắn sẽ có một cái rương nè sao ơi xuống đây xuống đây sao đây đây tôi đang xuống ao nè coi nè uh, trời ơi trời ơi wow trong đây là quá trời vũ khí với đạn và súng luôn bạn ơi wow xịn vậy ta trời ơi lấy hết lấy hết ủa nhiều quá bạn ơi ok mình lấy hết luôn mình lấy hết luôn không không chừa sao cái nào luôn trời Ê, có nghĩa là trong này sẽ có yêu quái đúng không có đạn có súng rồi chắc chắn nó sẽ có yêu quái Ghê tôi không à. biết nữa nhưng mà không sao đâu mình có đạn có súng ở đây rồi gặp yêu quái thì mình bắn nó chết luôn yên tâm ok đúng rồi ok rồi bây giờ à, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đào khoáng sản nha bạn coi nè ở đây có quá trời khoáng sản luôn thì chúng ta sẽ đào mấy cục sắt này ra ok One hour later. Rồi ok tới đây nè. Bây giờ mình sẽ vào đây mình nung cho mình mấy cái cục uh, mấy cục cục sắt lên nha các bạn. Nung mấy cục sắt lên để chúng ta chế tạo dụng cụ bằng sắt. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên tới cái cây bên đây. Sam ơi, sao đây tôi lên tôi đang lên tôi đang lên sao vậy qua qua qua bên đây nè bên đây tôi thấy nó có mấy cây bên đây nè tôi nghĩ mấy cây bên đây cũng sẽ có rương bên dưới á ok để tôi đào thử nha đào này ra đó thấy không có rương nè mở ra coi có gì nè u uh, ở trong đây nó có trứng cừu nè trứng heo trứng gà và có rất là nhiều đồ ăn luôn bạn ơi wow sam ơi xuống đây coi đồ ăn quá trời luôn nè uh, xịn nha thôi sam à, tôi tôi đang giảm giảm cân cho nên thôi tôi nhường cho sao ăn ăn ăn hết á ăn đi ok rồi, anh vậy là phải khỏi đói đúng không ơi, khỏi cần nuôi đồ đồ gì luôn á. Ô, trời ơi Sam ơi. Sao Sam, bên đây dạ? tôi còn thấy thêm nhiều những cái đồ mới nữa nè wow phi Ủa, thuyền nè xịn chưa Xịn có nhá. có phi thuyền luôn nè ghê chưa wow hợp lý thật sự ok rồi à khoan lấy thêm mấy cái bình uh, oxy nữa để chúng ta lên lên trên mặt trăng oh, wow cái bộ con map gọi là sinh sinh sinh tồn trên đầu phong cận này có nhiều thứ hấp dẫn quá các bạn ơi rồi ok bây giờ thì mình sẽ gọi là tìm tìm tiếp nha mình nghĩ rằng là ở bên dưới nó nó sẽ còn thêm những cái ờ, những những cái rương khác nữa nè nhưng mà chúng ta chưa thấy rồi ok đây ai rồi rồi xong tôi té xem tôi té rồi à? trời ơi tôi đào xong tôi té xuống dưới đây luôn không sao ok Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ chế cho mình gọi là cái cây cúp mấy bạn ơi Đó, chế chúng ta những cái cây cúp nha Mà chế cúp để làm gì, mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha Đó chính là chúng ta sẽ chế tạo cúp Sau đó chúng ta sẽ xuống dưới bên đây, chúng ta đào kim cương Hồi nãy mình thấy ở bên đây nè, hình như bên đây nè, nó có kim cương các bạn ơi Đó, bên dưới đây có kim cương nè sao ơi, xuống đây sao? Sao ơi Gì vậy? Xuống, xuống đây đào hả? Xuống đây đào đào đào kim cương phụ phụ tôi nè Tôi cho bà cái cấp nè Xuống đây Xuống đây tôi có cấp rồi nè Cấp đá nè Ủa cấp sắt luôn hả Xin chớ Cấp sắt thì mới đào kim cương được Chứ cấp đá làm à. sao đào được Hiểu không Ok Ông này đừng làm gì vậy Tại ơi Bây giờ thì mình sẽ đào cái cục này ra nữa bạn ơi Sammy ơi bà, bà biết cái cục đỏ đỏ này là gì không Ờ không biết cái cục này chính là gọi là cái cái cục để chúng ta có thể tạo được cổng địa ngục á bà coi nè tí nữa tôi tạo cổng địa ngục cho bà thấy rồi xong tôi bà sẽ cùng nhau xuống đó giết rồng ender chịu không gì vậy mà sao cái ông dân làng nó cứ nhảy nhảy, nhảy trước mặt mình nhờ khó chịu quá à Đâu ông dân làng đâu Ủa ở đây ông dân làng nè Ok Hồi luôn á Để tôi xem coi ông dân làng ông có đổi gì không Để xem coi ông dân làng ông đổi đồ yếu yếu yếu xìu à không cần ok Ôi, một khi ông... mà một khi mà chúng ta không cần đồ nữa thì chúng ta sẽ thủ tiêu ổng luôn đạp đạn nè không nên nữa đó rồi thôi tôi giỡn mà tôi giỡn mà trời tôi giỡn có xíu làm thấy ghê à xuống đây xuống đây ok rồi đào đào đào này ra Ủa cái cục này khó đào của ta, cục này khó khó khó đào lắm, cục này phải dùng kim cương đào mới được. Ok. Vậy giờ mình đào kim cương trước đi. Ok, đào kim cương nè. Đào kim cương, đào kim cương. Ok. Mình cần đến tận gọi là 12 cục gọi là này thì mình mới có thể tạo được cổng địa ngục. Hiện tại là mình đã có được bao bao bao nhiêu cục ta? Mình đã có được 8 cục nè. Bây giờ mình sẽ đào thêm những cái gọi là mạch mạch điện xanh nữa bạn ơi Đó, đào thêm những cái này nữa để chúng ta chế tạo những cái vũ khí như là mũi mũi để chúng ta chế chế tạo mũi khoan nha các bạn Ok, rồi bây giờ mình sẽ leo lên trên nè Mà leo lên trên cách đơn giản nhất là chúng ta hãy tự tử Đó, tự tử cái này chúng ta sẽ được lên trên đây cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn nha ok rồi bây giờ thì đầu tiên mình sẽ bỏ rồi đá xanh vào trong đây để mình nung nó lên các bạn ơi nung lên nha sau đó chúng ta sẽ chế tạo chúng ta một cái mũi khoan nha các bạn Trời cũng gần tối rồi, mình nghĩ rằng là mình với Sammy sẽ phải đi đi đi ngủ đây. Sammy vô vô nhà vô nhà, đóng đóng cửa lại coi chừng zombie không vô. ngủ được, vô tối xong. Để một tí nữa đi, một tí nữa trời cũng tối à. Bây giờ mình sẽ nung ờ, mạch điện lên nè. Rồi ok. Để mình xem coi để làm làm cách nào để chúng ta có thể chế tạo được gọi cái mũi khoan nha. À, mũi khoan thì để xem coi để có mũi khoan chưa. Mình chưa thấy cái mũi khoan nữa bạn ơi. Hình như là là là trời tối kìa Sam ơi, thôi ngủ ngủ ngủ. Thôi, ok. Ngủ, ngủ. Bây giờ chúng oh, ta sẽ cùng nhau ngủ God. nha ngủ cho trời sáng các bạn ơi không thôi zombie sẽ xuất hiện đó rồi ok bây giờ mình sẽ lấy lấy lấy súng nè mình đi ra ngoài mình coi coi có con zombie nào ở ngoài đó không mình giết nó luôn à, ờ đúng rồi để xem coi con zombie nào không quay mấy zombie mày đâu hết rồi Bộ ba zombie tặng tôi cả tôi chết luôn phải không? Đây nè, zombie nè. Mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày hả zombie? Rồi ok chết nó nè quá trời zombie dưới đây luôn Sammy Ui con zombie Ờ, ờ khoan Đâu đâu Ủa Sammy hả? Ờ tôi, xin lỗi <laughs> <laughs> Tôi nhìn Tôi tôi nhìn bà Tôi nhìn bà tôi tưởng bà là bà bà bà là zombie Ok rồi để xem còn con nào đâu Ui Yêu bà tôi xấu đến nỗi nhìn giống zombie hả? Dạ quá đáng vậy Đúng rồi tôi chỉ có mình tôi là là, đẹp trai thôi còn zombie là zombie ờ, xấu xấu xí hiểu không? Ok. ok rồi <laughs> bây giờ chúng ta cùng nhau leo trên lại nha mà leo trên thì chúng ta nhảy nhảy xuống đây nhảy xuống đây thì chúng ta chết chúng ta lên nó nhanh hơn ok rồi ok, bây giờ để mình xem coi mình sẽ chế tạo cho mình một cái mũi khoan nha các bạn Thì mình sẽ bấm vào đây để mình xem nha Hiện tại bây giờ mình đã có kim cương rồi nè Có dây điện xanh, có gỗ và bây giờ mình chỉ còn thiếu gọi là sắt thôi bạn ơi Mình còn thiếu một cục sắt nữa cho nên mình sẽ nung Ok, nung lên này nè, được một cục sắt rồi nè Rồi, chúng ta sẽ chế tạo chúng ta được một cái mũi khoan Wow Vậy là có được cái mũi khoan rồi Bây giờ mình sẽ xuống dưới đó để mình à, khoan Mình khoan tiếp nha bạn Mình sẽ xuống dưới đây mình khoan tiếp cái cục kia Ây Chân bơm à, trời. ơi tôi rơi xuống dưới đó tôi gặp nó xong tôi chưa kịp chạy luôn Sam ơi nó nổ tôi hello cái nó giết ông luôn hả Mặt tôi vừa mới tôi vừa mới nhảy nhảy xuống nó nhìn tôi nó kiểu hello bùm <laughs> chết queo luôn ok trời không sao để tôi lấy cái mũi khoan tôi khoan mấy cục này rồi tôi với bà cùng nhau xuống dưới uh, bên dưới uh, địa ngục để bọn mình cùng nhau giết con rồng ender ok oh mình my sẽ, God, nghe thật là hung thủ nghe thật là gọi là hùng hổ đúng không đúng chúng rồi, ta là siêu anh hùng mà chúng ta đúng phải rồi. giết đồng ender hiểu không đúng rồi cậu mong xuống không không không nổ như cái lúc ông vừa nổ <laughs> banh chết banh xác okay. luôn rồi, bây giờ mình đã được gọi là 10 cục này rồi các bạn ơi 10 cục hình như là đủ rồi đó Bây giờ chúng ta sẽ chế một cái cổng gọi là địa ngục nha Ok à, Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chặt cái cây này đi Cái cây này để đây nhìn dướng díu á Mình sẽ chặt chặt okay, nó đi Để tôi chặt okay. cho Chặt, chặt chặt nó ra Xong Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây cửa địa ngục nhớ bạn Mình sẽ để hai cục này ở đây Sau để hai cục gỗ bên dưới đây Rồi sau đó mình sẽ đặt một hai ba Rồi bên đây một hai ba Đó Sau đó đặt hai lắp gỗ vào đây Và đặt thêm hai cục này vào đây nữa là Ok Vậy là đã được một cái cổng địa ngục Sau đó chúng ta chỉ cần lấy cái cục gọi là khối dịch chuyển Chúng ta gắn vào đây Bỏ vào đây 6 cục là đủ Ok Bum đó, chúng ta đã được một cái cổng địa ngục mấy bạn ơi Ghê chưa, ghê chưa Cánh cổng địa ngục trên tay của Phong Cận TV Đó, Phong Phong Cận TV sinh tồn trên đầu của Phong Cận TV <laughs> Ok, rồi, Sammy, bà đã sẵn sàng qua bên kia giết rồng Ender chưa? Để, để, để tôi lên xong á, sẵn sàng ba, ba, Ok, ba, ba, tôi cũng có súng rồi nè, nạp đạn vô Ok rồi, rồi. quá ăn, thôi Phong, Phong, Phong, chạy, à, cho ăn gà mà Ăn, ăn thịt gà làm gì, tôi qua luôn rồi Ok, qua đây nè, bây giờ để xem con rồng đâu À, ui con quái vật bên dưới đây sam ơi giết nó mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày ui con này sâu vậy ui con này có nội giảm bên cạnh không kia nội giảm nội giảm à ui mà nó khỏe quá sam ơi thôi chạy chạy chạy bây giờ chúng ta cùng nhau chạy đi kiếm kiếm kiếm con rồng đi đi đi đi Ây da trời ơi bạn ơi Bên dưới đây quái vật nhiều quá bạn ơi Ây da rồi xong chết queo tôi luôn rồi Sam ơi Ở dưới đây quái vật quá trời luôn Trời tôi bị cháy đây nè Mày mày mày mày mày mày mày mày mày hả quái vật ừ. Trời ơi đông quá mấy bạn ơi Rồi xong chết tôi nữa rồi à, Trời ơi mấy bạn ơi Ở bên dưới đây quái vật quá trời luôn Làm sao mà giết hết được trời Ok Vậy vậy vậy cứu Sammy Yên tâm có tôi đây rồi tôi sẽ cứu bà Mày mày mày mày mày mày, mày. Trời mấy con này khỏe quá bạn ơi Mình bắn hoài mà nó không chết luôn Ok À bộ xương hả Bộ xương bộ xương hả mày Ui trời ơi bạn ơi Mình nghĩ không ổn rồi Mình nghĩ rằng là tập này mình không giết giết giết rồng được rồi các bạn ơi mình nghĩ tập sau mình sẽ giết rồng nha chứ tập này mình rơi xuống đây mình thấy ở bên dưới bên dưới đây quá trời quá giật luôn mình không thể nào đi đi đi tìm con rồng được ok vậy thôi bây giờ mình phải về nhà các bạn ơi về, về nhà thôi về về ai trời ơi các bạn ơi Mấy con quái vật ở dưới địa ngục bọn nó khỏe quá Mình xuống dưới đó mình chưa kịp kiếm con rồng nữa Thì mình cũng đã bị bọn nó giết chết rồi bạn ơi Thì mấy con này coi bộ kinh dị thiệt chứ Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng Mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây đây Và nếu như anh em muốn những tập sau Mình cùng với Sammy bọn mình sẽ đi giết rồng Ender Thì bạn đừng quên là hãy bình luận cho mình biết nha Chứ tập này thì chưa kịp giết bọn nó nữa Mà mình đã bị bọn một bọn, bọn nó giết giết giết ngược lại ngược ngược lại mình luôn rồi Trời ơi à, trời Ok, rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây nha Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình mình một like nè một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của sammy cùng với các thành viên của hero team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì kết thúc video tại đây thế nào bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye à quên còn này nữa yêu anh em vải nồi bye bye